qua chi qua qua chi không qua chi ờ, qua chi không cardia, quadricárdio. Cardia de quadro. Chứ có diêu coi cho diêu ừ, coi cho con không rồi coi cho diêu coi cho diêu ngọc coi cho diêu coi cho diêu kapanya bawa kucing. Kau kasih punya bawa kucing. Coba kaya pun. Kau kasih bawa kucing. Hmm.